Bản chất của toán mệnh qua lời giáo huấn của Trương Tam Phong Nhắc đến thay đổi số mệnh, người ta thường nghĩ ngay đến xem bói, xem phong thủy, toán mệnh, vân vân. Nhưng để thay đổi số mệnh bản thân thì xem bói hay toán mệnh không là chưa đủ, mà trong đó còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến vận mệnh một đời của bạn. Vậy yếu tố nào trực tiếp ảnh hưởng đến số mệnh của bạn? Nếu muốn thay đổi số mệnh thì phải làm sao? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu lời khải thị của Trương Tam Phong về bản chất thật sự của toán mệnh trong video ngày hôm nay. Nói đến Trương Tam Phong, người ta thường liên tưởng tới tiểu thuyết võ hiệp hoặc những hình ảnh trong tác phẩm một vị tông sư phái võ đang tiên phong đạo cốt, thần công cái thế. Đặc biệt là hình tượng của ông dưới ngòi bút của Kim Dung lại càng thêm ấn tượng. Hình tượng Trương Tam Phong trong sách truyện cũng như theo lời kể thường là hư cấu, nhưng thực ra ông chính là một vị tu luyện có thành tựu lớn, có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử. Ngoài việc Hồng Dương văn hóa đạo gia, ông còn khai sáng võ công cùng giáo phái võ đàng, lưu lại những truyền kỳ bất hủ. Theo liệt truyện quyển 187 Phương Chi truyện trong Minh Sử có ghi, Trương Tam Phong, Liêu Đông Ý Châu Nhân, danh toàn nhất, nhất danh quân bảo, Tam Phong kỳ hiệu giá Trương Tam Phong, người Liêu Đông Ý Châu, tên gọi toàn nhất, tên khác là quân bảo, cũng hiệu là Tam Phong. Cũng có người cho rằng Trương Tam Phong sinh vào năm nguyên sơ thời nhà Kim, cùng thầy học với Lưu Bình Trung, sau học đạo với Lộc Ấp ở Cung Thái Thành. Tức là tình huống cụ thể khó khảo chứng. Như vậy, dựa vào đó mà tính, thì Trương Tam Phong lưu tại Thế An ít nhất là trên 150 năm, tuổi thọ sánh ngang với tôn tư mạc thời nhà đường. Các đạo sĩ đắc đạo có thổng mệnh dài lâu, do duyên khởi từ đạo gia tu chân tu thân, tính mệnh song tu, gìn giữ thân tâm, đức dày đạo sáng mà có được tuổi thọ dài lâu. Minh sử ghi chép về Trương Tam Phong tương đối sơ sài, nhưng đối với thần tích của ông thì có nhiều chỗ rõ. Ví dụ, cho dù thời tiết nóng nực hay rét buốt, trang phục sơ sài, có thể ăn nhiều cũng có thể vài tháng không ăn, ngày đi nghìn dặm, có thể chết đi sống lại, vân du tứ phương tung tích kỳ ảo vân vân. Trong dòng sông dài của lịch sử nhân loại, nhân vật tu luyện đắc đạo như vậy vốn là mạch lịch sử và dẫn dắt lịch sử có ý nghĩa chân chính nhất. Nhưng tiếc thay, quan niệm khoa học hiện đại đang chiếm vị trí chủ đạo nên dẫn đến những kỳ tích của cao nhân đắc đạo Trương Tam Phong bị xem là câu chuyện ẩn giật tu tiên hư ảo, trở thành sự ngưỡng mộ hoặc đàm luận của thế nhân. Do vậy, ý nghĩa chân chính của lịch sử chân thực, văn hóa chân thực thì thế nhân phàm tục không dễ mà hiểu được. Trong đó, kỹ năng bói toán, xem tướng đều có lịch sử lâu dài, đều đã từng xuất hiện trong một thời kỳ lịch sử văn minh của nhân loại, có vị trí chủ đạo. Ví dụ, như mọi người đã biết về giáp cốt văn, thực chất là văn tự, quẻ từ của cổ nhân thời Thương Chu bói toán mà lưu lại. Nhưng tại sao cổ nhân lại tin vào bói toán mà đi tìm những đáp án cho nhân loại? Vấn đề bói toán này rất mẫn cảm, nó siêu việt khỏi tư duy nhận thức của khoa học hiện đại, vẫn đang đợi các học giả khảo chứng, khảo sát và chứng thực. Mọi người chớ nên xem nhẹ, bởi vì đối với một người nào đó mà nói, tại sao có thể bói ra chuẩn xác vậy? có lẽ là phải có nguyên nhân chân chính nào đó. Hay nói cách khác, nếu nói bói toán tại sao lại không chuẩn, phải chăng là có nguyên do? Đối với những người rất chấp trước vào toán quái, toán mệnh hoặc là những vị mong cầu trợ giúp từ toán quái, toán mệnh, nếu có thể đọc tướng Bốc Thiên trong chương Tam Phong toàn tập là có chỗ tốt, bởi vì đọc chương này sẽ biết được cổ nhân từ thuở xa xưa đã có những lý giải thâm sâu, chuẩn xác về bói toán. Đối với chúng ta, Lý ngộ của cổ nhân đối với toán quái là có tính khải ngộ trực tiếp chính diện, cũng giúp chúng ta hiểu được bản chất nội hàm của văn hóa bói toán. Đầu tiên, Trương Tam Phong phân chia ra ba loại người là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Đồng thời thuyết minh rằng người thượng, hạ phẩm đều có mệnh số riêng. Gọi là hữu mệnh, thực chất là mệnh vận và mệnh lý tất cả đã được định sẵn rồi, là cực kỳ khó cải biến. Khổng tử từng nói, Duy thượng trí giữ hạ ngu bất di, chỉ có người trí tuệ cao và kẻ ngu si là không thay đổi, luận ngữ. Thế nên Trương Tam Phong nói, duy thượng giữ hạ, tính thụ nan di, chỉ có thượng phẩm và hạ phẩm là có tính khó thay đổi. Đạo lý cũng là như vậy. Nói theo cách thông thường, người cực tốt và kẻ cực xấu đều có vận mệnh và mệnh lý rất khó thay đổi. Đã là như vậy, thì người trung phẩm sẽ như thế nào? Người trung phẩm Trương Tam Phong cho là vô mệnh, tại sao vậy? Lẽ nào vạn sự vạn vật không có mệnh lý chân chính trong đó? Trương Tam Phong giải thích cụ thể vấn đề này như thế nào? Kỳ thực, Trương Tam Phong chỉ ra trong mệnh lý của người trung phẩm có một loại quan hệ mơ hồ dao động, đó là trạng thái bất thượng bất hạ, không trên không dưới, hay là khả thượng khả hạ, có thể lên có thể xuống. Đây thuộc về những nhân tố, dạng tính không xác định, nên quy về vô mệnh, chứ không phải là không có vận mệnh. Lão Tử cũng nói trong Đạo Đức Kinh rằng Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn ngược vong. Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vì đạo. Bậc thượng sĩ nghe đạo thì chăm chỉ thực hành, bậc trung sĩ nghe đạo thì lúc thực hành lúc không, bậc hạ sĩ nghe đạo thì phá lên cười. Không cười thì đó không đáng gọi là đạo. Bậc thượng sĩ sẽ cần cù học đạo, nhưng hạ sĩ nghe đạo sẽ cảm thấy buồn cười, cơ bản là sẽ không học theo. Vậy còn trung sĩ thì sao? Trung sĩ thuộc về trạng thái nhược tồn nhược vong, lúc có lúc không, muốn học thì học, không muốn lại thôi, dao động bất định. Cho nên, người trung phẩm lúc nào cũng ở trạng thái khả thượng khả hạ, hoặc thượng hoặc hạ, nhưng vô luận ở trạng thái nào, nếu trung sĩ không triệt để thoát ly khỏi xu thế triệt dốc, không triệt để kiên định học đạo, thì cuối cùng sẽ mất đi cơ duyên, triệt để mất đi khả năng tu đạo cùng đắc đạo. Thứ hai, đây chính là điều mà Trương Tam Phong nói, ly hạ tuyệt hạ nãi phi hạ, rời xa cái thấp kém, trừ bỏ cái thấp kém thì sẽ không bị tụt xuống thấp kém. Người trung phẩm cần kiên định ý chí tự thân, triệt để tuyệt ly những tập khí thấp kém. Từ đây mà rút ra kết luận, tướng tự ngã cải, mệnh tự ngã tạo. Tướng tự mình cải biến mệnh tự mình tạo ra. Đây chẳng phải là lời khuyên răn tốt nhất cho những người trung phẩm đó sao? Bản tính cùng bản tâm của tự ngã chân chính mới là bản chất của mệnh lý chân chính. Chúng tùy theo điều này mà xuất hiện các chủng cải biến. Mệnh lý của nhân loại đâu có thể cố định bất biến được. Thứ ba, Trương Tam Phong chỉ rõ bản chất toán mệnh của việc xem tướng, bói toán, tức là người xem tướng, bói toán tính toán thế nào. Họ chỉ là tính ra được thân mệnh, chứ không xem ra được tâm tính người ta, xem ra được mệnh lý, nhưng không xem ra được phẩm đức. Như vậy, ngược lại mà suy, tính không ra tâm tính, sao toán ra được thân mệnh? Toán không ra phẩm đức, sao tính ra được mệnh lý người ta? Nên mới nói, đừng nhẹ dạ tin lời mê hoặc của kẻ xem tướng, tâm tính cao, tâm thể chính, đó mới là người có tướng tốt. Cũng chớ bị người toán quái dùng quỷ kế u mê, phẩm đức thần kỳ hơn toán quái, người có đạo đức kiên định thuần chính mới là người có vận mệnh tốt. Thứ tư, cũng là điều cuối cùng mà Trương Tam Phong muốn khuyên nhủ thế nhân, tự mình giữ chắc tâm tính cùng phẩm đức, tự nhiên biết được mệnh của mình. Trương Tam Phong còn khuyên dân những người làm nghề xem tướng, bói toán, tốt nhất là khuyên bảo những người tìm đến các thầy để xem tướng, bói toán hãy tu tâm tích đức, làm người tốt, thiện lương, làm người có cốt khí, chiều theo kinh thư đại đạo mà suy ra vận khí của mình. Làm như vậy, các cao nhân cổ đại như Mai Y Tam Tổ, Tử Bình Tiên Sinh cũng nhất định âm thầm phù hộ mà ban cho kỹ năng. Do vậy, chúng ta biết rằng những việc liên quan đến mệnh lý đa số là trong tình huống thật thật giả giả, thuộc về loại tư vấn dò tìm không có tính xác định về vận mệnh nhân loại. Đây là do tự nhân loại có lý giải sai biệt đối với chính thần mới tạo thành kết quả mê mờ như vậy những mong thế nhân nhận ra được đại đạo mà mệnh lý nhân loại đã chỉ ra, đạt tới sự thăng hoa chân thực, trở thành người có đạo đức, có cốt khí. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Làm gì để có ngoại hình đẹp và vận mệnh tốt? Tâm và tướng có liên quan mật thiết với nhau. Người xưa thường nói tâm sinh tướng, tùy tâm chuyển tướng. Điều này có nghĩa là gì? từ trí tuệ cổ nhân có thể biết làm thế nào để ngoại hình đẹp và vận mệnh tốt. Vẻ đẹp tâm hồn tuy không thể nhìn thấy được, nhưng sẽ bộc lộ ra sức cuốn hút tự nhiên ở hình tướng, nhất cử nhất động, từng ý từng niệm trong cuộc sống. Qua thời gian lâu dần sẽ ngưng kết và cố định lại ở trên khuôn mặt. Điều này cũng có nghĩa là có ở bên trong thì ắt hiển hiện hình tướng ra bên ngoài. Tâm là gì? Trong tiếng Hán chữ tâm có ba dấu chấm tượng trưng cho ba cúng tim, là chỉ trái tim của một người. Hàm ý của chữ tâm là mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ bên trong. Phật gia và đạo gia đều nói đến tâm với ý nghĩa tinh thần, được thể hiện qua ý thức, tư tưởng, suy nghĩ của một người. Tâm tốt nghĩa là tư tưởng tốt, trong lòng chứa thiện niệm, thể hiện ra bên ngoài là đối xử chân thành, tốt bụng, bao dung, độ lượng, hành động nghĩ cho người khác thái độ nhẫn nại trước nghịch cảnh. Trong chữ đức thì chữ tâm là bộ phận dưới cùng của chữ đức, ý nói đức là trong đáy lòng không có vụ lợi, tư lợi. Muốn có đức thì cần phải dựa vào tu dưỡng nội tâm. Vậy mới nói chữ tâm có thể quyết định mọi chuyện xảy ra trong đời một người. Tướng là gì? Trong tướng thuật thì tướng là chỉ tướng mặt, còn đại thể là toàn bộ vẻ ngoài, dung mạo, trong tiếng Hán chữ tướng dùng để chỉ tướng mạo, hình dáng của người. Nhân tướng học của Trung Quốc cổ đại nghiên cứu về tướng mạo con người trong đó có tướng người, tướng khuôn mặt, tướng ăn, tướng nói, tướng cười, tướng ngũ con trong giới tu luyện người ta nhìn nhận tướng là chỉ phong thái của một người được biểu đạt thông qua cử chỉ, hành động, lời nói, ánh mắt. Người có tướng tốt chính là người có phong thái cao mà phong thái lại xuất phát chính từ nội tâm thế nào gọi là tâm sinh tướng? Tâm thế nào thì tướng thế ấy? Tâm ở bên trong, tướng ở bên ngoài. Vẻ bề ngoài của một người phản ánh ra nội tâm bên trong của người đó. Người có lòng từ bi, bao dung vạn vật, thiện đãi người khác thì nhìn là thấy hiền lành, nhã nhặn, dễ chịu. Từ họ toát lên một loại năng lượng tích cực như hào quang tỏa sáng, khiến người gặp gỡ thấy thoải mái ngay cả khi chưa nói chuyện. Ngược lại, một người thường hay phàn nàn, trong lòng chất chứa thù hận thì khuôn mặt khó ưa. Nếu trong suy nghĩ là sự ích kỷ, giảo hoạt, so đo thì cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ, người ta thường nói khuôn mặt không có duyên, càng tiếp xúc càng thấy khuôn mặt dẫu đẹp cũng không có cảm tình. Tại sao nói tâm sinh tướng? Nếu trong lòng dễ chịu, vui vẻ thì lượng máu chảy về phía bề mặt da sẽ tăng lên. Lòng thanh thản bao dung, cách nhìn rộng mở, ý niệm quang minh chính đại giúp ngũ tạng yên định, khí huyết hài hòa, từ đó thân thể khỏe mạnh, phản ánh ra nét mặt bình ổn, thần sắc hồng hào. Khi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và muốn kết giao cùng. Người hay có những trạng thái cảm xúc mất thăng bằng như căng thẳng, ức chế, chi ly tính toán, mưu đồ việc ác, thường bị rối loạn nội tiết khiến cho lượng máu cung cấp cho da sẽ giảm đi. Theo đó, sắc mặt khô xả, nhăn nheo. Tâm tình không tốt kéo dài trong một thời gian còn gây mất ngủ, ngủ không ngon, thần kinh suy nhược và làn da bị lão hóa. Khuôn mặt của người này trở nên xấu xí, dữ tợn. Ý nghĩa của câu nói tâm sinh tướng đó là nhấn mạnh vai trò quyết định của tâm đối với tướng của con người. Có thể nói tâm là nhân của tướng, còn tướng là quả của tâm. Tâm sinh tướng có đúng không? Bây giờ là thời triều đại nhà đường, Bùi Độ thuở nhỏ sống cảnh nghèo khổ cơ cực. Một hôm, trên đường gặp một vị tướng số. Vị này nhìn tướng mạo Bùi Độ, thấy ánh mắt láo liên, đường gân chạy vào chỗ miệng. Ấy là tướng ăn xin đầu phố, đói khổ mà chết. Bèn khuyên Bùi Độ nên nỗ lực tu dưỡng, hành thiện tích đức. Mấy ngày sau, Bùi Độ nhặt được trên núi Hương Sơn một chiếc đai ngọc của nữ nhân và tìm trả cho người ta. Nhờ thế mà cứu được tính mệnh cha mẹ cô gái ấy. Hôm sau ông gặp lại vị tướng số hôm nọ. Vị này trông thấy Buido có ánh mắt trong sáng, thần thái đã khác hẳn. Liền nói sau này Bùi Độ sẽ làm quan đại thần trong triều. Vị tướng số bèn khuyến khích Bùi Độ hành thiện, tấm thân bảy thước chẳng bằng khuôn mặt bảy tấc, khuôn mặt bảy tấc chẳng bằng cái mũi ba tấc, cái mũi ba tấc chẳng bằng một khối tâm. Quả nhiên Bùi Độ sau làm trọng thần của bốn đời vua Đường Hiến Tông, Đường Mục Tông, Đường Kính Tông và Đường Văn Tông là danh tướng toàn tài, đương thời đã thành danh huân cao trung nguyên, vang danh biên ngoại. Trong sử sách nhìn nhận ông là đức độ thủy chung suốt bốn đời vua, uy danh đức độ của ông sánh với Quách Phần Dương. Bùi Độ có năm người con, đều có danh tiếng rạng rỡ, bản lĩnh hơn người. Làm gì để có ngoại hình đẹp và vận mệnh tốt khi suy nghĩ, tâm tính bên trong thay đổi thì vẻ ngoài, dung mạo cũng sẽ thay đổi theo. Tướng mạo không phải cố định từ khi sinh ra, mà nó là kết quả của quá trình tu tâm và hành động lâu dài. Một người thường tu tâm dưỡng tính chính là trong lòng luôn biết ơn. Người có thể hiểu được ân huệ của người khác thì nội tâm luôn tràn đầy lòng biết ơn. Họ biết ơn hết thảy. Từng người trong cuộc đời từng sự việc trôi qua đối với họ đều mang một ý nghĩa nhân sinh. Tâm thường chứa ý niệm biết ơn cũng giống như đóa hoa sen thơm ngát, mọc lên giữa bùn nhơ mà vẫn tỏa hương cho đời. Từ trong ra đến ngoài, dung mạo sao có thể không dịu dàng, xinh đẹp như hoa. Kết giao với người lương thiện. Cổ nhân dạy gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, cho nên ở gần người lương thiện, tự nhiên theo thời gian suy nghĩ và hành động của bạn cũng hướng thiện. Trái tim của những người có tấm lòng chắc ẩn giống như ngọn đèn chiếu sáng tứ phương, không chỉ sưởi ấm cho chính họ mà còn sưởi ấm những người khác. Giao lưu và làm việc cùng những người tốt khiến chúng ta cảm thấy ấm áp, hạnh phúc từ trong tâm. Có niềm tin thần Phật Một người tin thần Phật nhất định sẽ tin vào thiên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Họ hiểu rằng có nhân quả báo ứng, cho nên không thể hàm hồ hành động hại người trong suy nghĩ của họ chính là trên đầu ba thước có thần linh. Vì vậy, từng suy nghĩ, hành động, lời nói mặc dù có thể còn thiếu sót nhưng đều được đặt trong tiêu chuẩn khuôn phép. Người có tâm hướng Phật chính là đang ở trong tu tâm dưỡng tính. Càng kính sợ trời đất mà nghiêm khắc với bản thân thì dung mạo của họ sẽ càng thể hiện ra nét hài hòa, nhân ái, từ bi, Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất